Xin chào các bạn Bình thường thì Windows 10 đã cung cấp cho chúng ta rất tốt về những cái tối ưu trên các thiết bị ngoại vi rồi nhưng cũng có đôi lúc mà chúng ta gặp phải những trục trặc ví dụ như webcam không hoạt động thì chúng ta sẽ phải xử lý ra làm sao có rất nhiều lý do ví dụ như là phần cứng hoặc là phần mềm hoặc driver của máy bị thiếu vậy chúng ta hãy cùng theo dõi video này để xem cách khắc phục như thế nào nhé chúng ta hãy cùng mở camera lên để xem chúng ta gặp lỗi gì nhá Ở đây chúng ta có lỗi là weekend file cho camera có thể là do driver của camera chưa được cài vào trong máy. Chúng ta fix cách này như sau, chúng ta vào Windows chọn Device Manager. Rồi chúng ta tìm xem có driver của camera ở đây chưa ở đây mình chưa có đây chúng ta nhấn vào phần action và scan for hardware chain thì nó sẽ tự động cài đặt driver của camera chúng ta vào đây đây và camera của chúng ta nhận rồi đúng không tiếp tục đến với ví dụ thứ hai của chúng ta ở đây mình sẽ mở camera lên cho các bạn nhé rồi ở đây chúng ta cần phải có được quyền để sử dụng camera cách khắc phục như sau chúng ta vào phần setting chọn up rồi sau đó tìm ứng dụng có tên là camera rồi chúng ta sẽ chọn phần Advanced Option và chấp thuận quyền sử dụng camera của ứng dụng mạng. Ok, như vậy là chúng ta có thể sử dụng camera như bình thường rồi. Và đó là hai cách đơn giản nhất mà mình muốn giới thiệu tới các bạn để khắc phục tình trạng webcam không thể hoạt động. Ngoài ra, các bạn cũng nên kiểm tra lại phần mềm diệt virus của bạn có ảnh hưởng tới webcam hay không, hoặc mang máy tới các trung tâm uy tín để nhận được sự hỗ trợ tận tình nhất. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nếu có ý kiến gì thì hãy để lại phần comment nhé. Xin chào các bạn.